Dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nói rằng các binh sĩ nước này sẽ không thực hiện việc thanh tra ở những khu vực nằm sát tiền tuyến. Thay vào đó, những binh sĩ này sẽ được thực hiện việc thanh tra các khu vực có điều kiện an ninh đảm bảo. Trước đây đã có một số cuộc thanh tra và chúng được thực hiện bởi các tùy viên quốc phòng Mỹ và nhóm điều tra thuộc Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Mỹ ở thành phố Kiev. Cho đến nay, các quan chức Ukraine đã minh bạch về việc phân phối vũ khí cũng như hỗ trợ cho các cuộc thanh tra. Vị quan chức giấu tên nói Theo hãng tin AP Động thái Lầu Năm Góc cử nhiều thanh sát viên quân sự tới Ukraine để giám sát việc chuyển giao vũ khí cho các lực lượng vũ trang Ukraine diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nga Putin cảnh báo vũ khí của phương Tây viện trợ cho Ukraine đã bắt đầu được đưa ra chợ đen. Các nhóm tội phạm xuyên biên giới đã tích cực tham gia vào việc buôn lậu vũ khí đến các khu vực khác và đó không chỉ là vũ khí cầm tay. Có một nguy cơ dài dẳng về việc bọn tội phạm có được những vũ khí mạnh hơn, bao gồm cả hệ thống phòng không di động và vũ khí chính xác. Ông Putin phát biểu tại một cuộc họp với người đứng đầu các đơn vị an ninh và cơ quan đặc biệt của các nước thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập CSI. Dẫu tin Nga muốn tuyển hàng ngàn cựu đặc nhiệm Afghanistan Cựu tướng Abdul Afghan Diwan từng phục vụ trong lực lượng quân đội quốc gia Afghanistan nói với hãng tin AP rằng một lượng lớn lính đặc nhiệm từng thuộc lực lượng quốc gia quân đội Afghanistan INA đang được Nga tuyển dụng để tham chiến tại Ukraine. Nga muốn hàng nghìn binh sĩ đặc nhiệm từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Afghanistan gia nhập quân đoàn ngoại quốc với mức lương từ 1.500 đô một tháng. Đồng thời những binh sĩ này và gia đình của họ sẽ được cung cấp nơi cư trú an toàn và tránh được việc bị trục xuất về Afghanistan, nơi hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Taliban. Ông Agan Diwan nói, họ không muốn chiến đấu nhưng bản thân lại không có lựa chọn. Những người lính đặc nhiệm từng hỏi tôi về việc liệu họ nên làm gì bởi vì nếu quay trở về Afghanistan thì họ và gia đình sẽ chịu sự uy hiếp từ Taliban. Theo tôi được biết, việc tuyển mộ lính đặc nhiệm Afghanistan được thực hiện bởi tập đoàn quân sự tư nhân Warner Group. Ông Afghan Diwan nói thêm, theo hãng tin AP, đây không phải là lần đầu tiên các quan chức quân sự của chính quyền Afghanistan trước đây lên tiếng về việc các binh sĩ đặc nhiệm vốn được các lực lượng biệt kích Mỹ huấn luyện tham chiến cùng quân Nga tại Ukraine. Trước đó, cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Afghanistan Haibatu Alijai cũng đưa ra một tuyên bố tương tự. Tôi không biết chính xác có bao nhiêu cựu thành viên lực lượng đặc nhiệm Afghanistan đang có mặt tại Ukraine, nhưng họ chắc chắn mang lại cho Nga những lợi thế nhất định. Lực lượng này hiểu rõ chiến thuật của phương Tây, quen thuộc với các công cụ kỹ thuật và có kinh nghiệm tác chiến phong phú. Lực lượng đặc nhiệm Afghanistan là đơn vị chiến đấu hàng ngày ở mọi nơi trên lãnh thổ Afghanistan trong mọi tình huống và mọi điều kiện. Ông Alizai nói, Ukraine tố Nga triển khai tên lửa đạn đạo Iran ở sát biên giới. Phát ngôn viên không quân Ukraine, đại tá Yuri Ignat cho biết, quân đội Nga đang lên kế hoạch điều nhiều tên lửa đạn đạo do Iran sản xuất tới sát vùng biên giới với bắc nước này. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp phòng thủ để chống lại những tên lửa này. Chúng có thể được triển khai ở vùng biên giới phía bắc giáp Ukraine và từ đó tạo ra mối đe dọa với toàn bộ đất nước. Theo tôi được biết, một loại tên lửa có tầm bắn 300 km Loại còn lại có tầm bắn lên tới 700 km. Trang Defensive Blog dẫn lời quan chức Ukraine Ignat nói Về mặt lý thuyết, chúng tôi có thể bắn hạ chúng, nhưng Ukraine hiện không sở hữu những hệ thống phòng không hiện tại. Ông Ignat nói thêm Các quan chức quân sự của Nga và Iran tới nay vẫn chưa đưa ra bình luận về những tuyên bố trên của đại tá Ukraine. Theo trang Defensive Blog, hai loại tên lửa đạn đạo mà ông Ignat nhắc đến có thể là Fatih 110 và John Faha bởi vì một quan chức Mỹ giấu tên thân cận về vấn đề trong cuộc phỏng vấn với tờ Bưu điện Washington hồi tháng trước đã từng tuyên bố Iran đã chuyển giao một số tên lửa đạn đạo cho Nga. Bảy khu vực khắp Ukraine bị nã tên lửa, 40% dân Kiev mất điện và nước. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zelensky cáo buộc Nga đã bắn 55 tên lửa hành trình và hàng chục loại đạn đạo khác vào các mục tiêu dân sự ở trên các đất nước Nga mở rộng khu vực sơ tán tại Kherson. Các quan chức do Nga bổ nhiệm ở vùng Kherson, miền nam Ukraine cho biết đang mở rộng khu vực sơ tán khỏi sông Dnipro để đề phòng nguy cơ đập Kharkovka bị tấn công, gây lũ lụt khu vực. Trong một thông điệp video đăng tải trên kênh Telegram tối ngày 31 tháng 10, Vladimir Sando, người đứng đầu vùng Kherson, nơi quân Nga đang nắm quyền kiểm soát một phần, thông báo ông đang mở rộng khu vực được lệnh sơ tán dân thường thêm 15 km tới 7 khu định cư khác. Ông Sando giải thích, động thái nhằm tạo ra lớp phòng thủ chống nguy cơ quân Ukraine sử dụng các biện pháp giao tranh bị cấm, cũng như thông tin cho rằng Kiev đang chuẩn bị một bước tấn công tên lửa quy mô lớn vào trạm thủy điện Kharkovka để đe dọa làm vùng Kherson bị ngập lụt, dẫn đến sự phá hủy hàng loạt cơ sở tầng dân sự và gây ra thảm họa nhân đạo. Theo ông Sando, hàng chục nghìn dân thường đã được sơ tán khỏi bờ Tây sông Dnipro những tuần gần đây. Chính quyền do ngài bổ nhiệm cũng đề nghị chi trả 100.000 rúp, tương đương khoảng 1.628 đô la cho các cư dân rời đi. Trong khi Moscow đang cung cấp nơi ở mới cho họ tại các khu vực khác thuộc xứ sở Bạch Dương. Tuy nhiên, theo Reuters, Kiev đã phủ nhận có kế hoạch tấn công đập Kakhovka, một công trình cao 30 m, dài 3,2 km, dẫn đến nguy cơ làm vỡ hồ chứa nước lớn, gây ngập lụt các thị trấn và làng mạc khắp miền nam Ukraine. Các quan chức Ukraine cũng tố ngược rằng những cáo buộc lặp đi lặp lại của Nga về việc Kiev đang chuẩn bị tấn công đập thủy điện vốn cũng điều phối nguồn cung cấp nước cho bán đảo Crimea và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia là dấu hiệu phản ánh Moscow đang cân nhắc dàn dựng một vụ tập kích để đổ lỗi cho Kiev và các đồng minh phương Tây. Bảy khu vực khắp Ukraine bị nã tên lửa Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Zaluzny cáo buộc Nga đã bắn 55 tên lửa hành trình và hàng chục loại đạn dược khác vào các mục tiêu dân sự trên khắp đất nước. Vài ngày sau khi Moscow đổ lỗi cho Kiev với các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái và hạm đội Biển Đen của Nga. Oleksiy Arestovich, cố vấn của Tổng thống Ukraine ngày 1 tháng 11 gọi động thái trên là một trong những trận oanh tạc lớn nhất của quân Nga vào lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, ông Arestovich nói, nhờ hệ thống phòng không được cải thiện, mức độ phá hủy không quá nghiêm trọng như có thể xảy ra. Mặc dù quân đội Ukraine khẳng định đã bắn hạ nhiều tên lửa của đối phương, nhưng Thủ tướng nước này Denis Simigan tiết lộ các cuộc không kích vẫn gây ra tình trạng mất điện ở hàng trăm khu vực trên khắp 7 vùng đất nước. Quân đội Nga xác nhận đã thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa hành trình, đồng thời tuyên bố đã bắn trúng mọi mục tiêu dân sự dự kiến. Ở tại Moldova, nhà chức trách thông báo một tên lửa Nga bị hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ đã rơi xuống làng Laslavsia ở miền bắc nước này nhưng không gây ra thương vong. Có tới 40% dân Kiev bị mất điện và nước. Theo báo Guardian, các nguồn cung điện và nước cho nhiều khu vực lớn ở thủ đô Kiev đã bị cắt đứt sau những vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào hệ thống cơ sở tầng trọng yếu của Ukraine ngày 31 tháng 1. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ thủ đô Kiev. Thị trưởng Vitaly Klitschko cho hay 40% cư dân thành phố đang phải sống trong tình trạng mất nước sạch